siêu to khổng lồ Bruno Đúng rồi 하하하하자로 이거 Đây là hai bố con ờ, Bruno và Igo à, Đo chiều dài của nô này Nô là tôi là dài 1m7 mấy 1m74 Nô nó dài à, bế thử bế nô lên xem nào có xem nào bế nô có bác được chân nô nhấc lên trên không nhá nào bỏ cái này ra này tí nữa được chưa No. Kia, no kia. No no no. Nhìn mấy ảnh con nó đứng sát nhau như thế còn con này nó nó nó cần còn con không nên dùng gọi cupper đi cupper gọi cupper dạ. thằng bố đang uh, diễn mà thằng con chẳng chịu diễn gì cả alo gọi cupper đi gọi cupper dạ. cupper Vâng. Làm diễn viên tí. Hello. Gần lại tí. <laughs> Không. bảo thằng cháu nó ôm mà nó lại bảo nó sợ lắm nhưng không dám ôm <laughs> nô và nam hai anh em vần nờ dòng dòng dòng đằng kia mà chưa xong chúng ta đã quay phim chụp hình đã xong đâu gọi limit gọi tên nô yên nano ra đây nano ra đây chơi với bố này Đâu, ờ, ngồi đấy ngồi xuống nằm đây nằm xuống nằm xuống nằm xuống đúng rồi là nghiêng ra cho con nó nằm đè lên